sana. Gitu ayan ang may makok may ba na? Ha? Hay man thời gian bữa mấy makok may ba na? Hả? Không. Ông chúa đi ấy. Hay man thời gian. Đi ăn mấy makok may it's not for baby. Gitu ay. Macam dia. Gitu ay. ក្នុងកោក្មេងគេរៀនអានោះអឺអឺចូលមកទៀតអឺចូលមុខចូលច្មោះទៀត